mà nằm tiếp giáp giữa bốn tỉnh ở phía Tây thì tiếp giáp với tỉnh Điện Biên ở phía Bắc thì lại có tiếp giáp với tỉnh Lai Châu Lào Cai Yên Bái phía Đông là tiếp giáp với Phú Thọ ở phía phía họ và Hòa Bình ở phía Nam tiếp giáp với nước bạn Lào hai tỉnh của Lào tỉnh Hủa Phăn và tỉnh à, Luang Prabang của Lào và tỉnh Thanh Hóa của Việt Nam chúng ta. Như vậy là có 5 và 6. Tổng cộng là 8 tỉnh tất cả nhé. Gồm có 6 tỉnh của Việt Nam và 2 tỉnh của Lào. Đơn vị hành chính ở đây gồm có 12 gồm có 12 đơn vị hành chính ở đây gồm có 12 đơn vị chính gồm thành phố Sơn La và 11 huyện còn lại. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến diện tích nói đến thành phố Sơn La. Ở phía trên này là chúng ta đang nhìn thấy đây là phần khu vực trung tâm của tỉnh Sơn La đây. Thành phố Sơn La là có diện tích khoảng 324,9 km vuông với dân số 71 91.700 người. Đây là số liệu từ một tờ bản đồ năm 2015 huyện tiếp theo là chúng tôi sẽ nói đến huyện Bắc Yên gồm có ở đây là thị trấn Bắc Yên 1099,4 km vuông với dân số là 56.800 người huyện thứ ba là huyện Mai Sơn có thị trấn Hát Lót thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, diện tích là 1.423,8 km vuông, dân số 137.300 người, một huyện tiếp giáp với ờ, có xã Pương Pần, tiếp giáp với nước bạn Lào. Huyện tiếp theo là huyện Mộc Châu, cũng là huyện có đường biên giới mà có cửa khẩu Pa Háng, cửa khẩu Lóng Sập ấy, xã Lóng Sập Lào của tỉnh ờ, Sơn La huyện này là diện tích khoảng 1081,7 km vuông, dân số 104.700 người, 730 người. Nếu như so với trước đây ấy, thì à, Mộc Châu là à, Mộc Châu và Vân Hồ thì à, hai huyện tiếp giáp nhau và diện tích của hai huyện Mộc Châu trước đây ấy là khoảng hơn 2.000 km vuông cơ. đây là có thị trấn Mộc Châu nha đây là có cao nguyên Mộc Châu huyện tiếp theo là huyện Mường La Mường La đâu rồi đây là phía bắc tỉnh Sơn La đây có thị trấn Ít Ong dân số 91.400 người trên một diện tích 1.424,6 km vuông đấy thị trấn ở đây là toàn là những huyện núi như thế này mà dân số rất là thưa huyện tiếp theo là huyện Phú Yên huyện Phù Yên đây có thị trấn Phù Yên 1.227,3 km vuông 106.900 người huyện tiếp theo là huyện Quỳnh Nhai huyện Quỳnh Nhai là có thị trấn Quỳnh Nhai nhưng mà đây là thị trấn viện chính cấp huyện thuộc xã Mường Chiên huyện Quỳnh Nhai chưa nhưng mà nó chưa đủ điều kiện để lên thị trấn đâu 1060,9 km vuông dân số 58.500 người. Huyện tiếp theo là huyện Sông Mã. Đây cũng là huyện biên giới tiếp giáp với Lào mà đây nơi cũng chính là nơi con sông Mã chảy qua. Với có thị trấn Sông Mã 1632 km vuông, dân số 126.100 người. Huyện tiếp theo là chúng tôi sẽ nói đến huyện Sốp Cộp đây cũng là một cái huyện giống như huyện Quỳnh Nhai ấy có thị trấn chưa đạt tiêu chuẩn có một nơi mà chưa đạt à, tiêu chuẩn để lên thị trấn đấy thị trấn Sốp Cột 1480,9 km vuông dân số 39.000 người và đây cũng là huyện tiếp giáp với nước bạn Lào đấy huyện tiếp theo là huyện Thuận Châu nơi quốc lộ 6 đi qua mà tiếp giáp với tỉnh Điện Biên và giáp ở à, thành phố Sơn La diện số là khoảng 1533,4 km vuông diện tích còn đây về dân số 1400 147.400 người huyện tiếp theo là huyện Yên Châu huyện Yên Châu cũng là huyện mà có thị trấn có quốc lộ 6 đi qua mà có tiếp giáp với nước bạn Lào Yên Châu là diện tích khoảng 856,4 km vuông dân số là khoảng 68.800 người. Huyện cuối cùng là huyện Vân Hồ. Huyện Vân Hồ có thị trấn Vân Hồ đây. Cũng giống như ba huyện như là huyện Sốp Cộp, Quỳnh Nhai. Đấy, cũng giống như hai huyện kia thì cũng là thị trấn nó chưa đạt tiêu chuẩn. Huyện Vân Hồ là 979,8 km vuông với dân số à, khoảng 55.000 hơn 56.000 người đây cũng là huyện có quốc lộ 6 đi qua và hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ trước đây là một trước đây là một nha tiếp giáp với Hòa Bình cả Hòa Bình và Thanh Hóa như vậy là chúng ta sẽ cùng tổng kết lại diện tích toàn tỉnh là 14.174,4 km vuông dân số là 1 triệu 126.629 người đó đây là toàn thể dân số của tỉnh Sơn La và video sau chúng tôi sẽ nói về tỉnh Hòa Bình. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem cái bài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn đến ở Atlas bản đồ của tỉnh hành chính của tỉnh Hòa Bình. Các bạn nhớ đón xem cái bài. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.